anh đưa em đưa em về thăm nghĩa chung quê anh nhìn hàng câu đông đưa theo gió nhìn dòng kinh lung linh trong nắng nhìn chiều rơi qua dặn núi xa đưa em về đưa em về về thăm phú văn thăm la châu tân hồi thăm an hà điền trang về thăm đồng lúa chiếu cầu phú về nghe câu ca dao năm nào mẹ ru con trong đêm hè à ơi à ơi tiếng ru năm xưa nghe thắm tình quê hương đất nước tiếng ru năm nay đời ấm no về với thôn làng nghĩa chung hôm qua còn gian nan vất vả luôn tin ở ngày mai để hôm nay đường tương lai tươi sáng ôi tự hào về thăm nghĩa chung quê anh Nhìn hàng câu đông đưa theo gió Nhìn dòng kinh lung linh trong nắng Nhìn chiều rơi qua dặn núi xa Đưa em về, đưa em về về thăm Phú Văn Thăm La Châu Tân Hồi Thăm An Hà Điền Trang cầu phú về nghe câu ca dao năm nào mẹ ru con trong đêm hè à ơi à ơi tiếng ru năm xưa nghe thắm tình quê hương đất nước tiếng ru năm nay đời ấm no về với thôn làng nghĩa chung hôm qua còn gian nan vất vả lòng người luôn tin ở ngày mai để hôm nay đường tương lai tươi sáng ôi tự hào nghĩa chung quê hương bao yêu thương để hôm nay đường tương lai tươi sáng ôi tự hào